exactly. cho cái Con này chạy được không anh? Chạy hẻo Ủa, nghe, Em nghe động cơ êm do nhỉ Động cơ nghe rất tròn và êm